Hello xin chào anh em đã quay trở lại với kênh youtube của shop linh kiện DIY nha Gần một tuần rồi mình không có đăng tải video mới Lý do là tuần trước làm cái lô vít cân ký Chuẩn bị hàng cho anh em rất là mất thời gian Đóng gói chuẩn bị Rồi uh, mọi thứ Và mình cũng thông báo cho anh em là cái lô vít cân ký hiện tại là đã bán hết rồi nhá Có rất là nhiều anh em để lại số điện thoại nhưng mình ờ, không có liên hệ bởi vì sản phẩm nó hết hàng thì mình cũng thông báo cho anh em như vậy đến khi nào mà sản phẩm nó về thêm thì mình sẽ tiếp tục làm video mới gửi ừ, đến mọi người anh em xem video thì hãy bấm vào nút like để ủng hộ mình cũng như là để mình có động lực để sản xuất những cái video mới còn đối với những anh em nào mà lần đầu xem video của mình thì anh em nhớ bấm vào nút đăng ký kênh cũng như là nhấn vào nút chuông để nhận được thông báo về cái ờ, ngày giờ rồi về cái lúc mà mình đăng tải video thì nó cũng sẽ thông báo cho anh em ok bây giờ thì mình sẽ đi vào giới thiệu chi tiết và báo giá từng mặt hàng nhé. hôm nay có rất là nhiều sản phẩm mới mới về Sản phẩm đầu tiên trong video ngày hôm nay là bên mình mới về được 5 cây đèn của hãng Hataja anh em nhé Cây đèn Nhật Đây là dây nguồn của nó này Dây nguồn rất dài cái đèn này là cái đèn công trình đèn chuyên dùng để thắp sáng thi công công trình những lúc mà công trình chưa có điện thì người ta sẽ dùng những cái đèn này để người ta người ta thi công thắp sáng thi công đây là phích cắm của nó nha em nhé phích cắm ba chấu rất an toàn 12 ampe. tức là cái phích cắm này chịu tải 12 ampe. ở đây nó ghi là 125V nhá điện zin của Nhật Đó, dây điện này đây, anh em xem dây điện của nó nhá dây điện của nó là 0.75 dây đôi đây và trên dây điện có ghi tên của hãng sản xuất là hãng Hataja cùng hãng với mấy cây ờ, mấy cuộn dây nguồn trước giờ mình vẫn bán nhá trên phần đuôi cắm này thì nó sẽ có một cái kẹp mát này rất an toàn bên Nhật sản xuất thì cực kỳ an toàn rồi chiều dài dây dẫn điện sẽ là 5 mét nha anh em nhé đây cây đèn rất là đẹp đây cái đèn đây 100% bằng kim loại anh em nhé Đây là phần tay cầm của nó này Hataza đằng sau này có đèn báo Và công tắc tắt mở Đây là phần tản nhiệt cho cái bộ điều khiển của nó nằm bên trong Cây đèn còn rất đẹp Cả 5 cây đều tình trạng đều như nhau nhé Và mỗi cây đều có một cái miếng nhôm này Anh xem này Đó Gắn mã số riêng Đánh mã số riêng nhé cây đèn này thì uh, sử dụng để thắp sáng công trình đây nó có thể tăng chỉnh được cái đấy nhá anh em sử dụng anh em mở cái này ra này lối lỏng hai con ốc hai bên này đó là nó có thể xoay được đó anh em thấy chưa chiếu ở trên trời chiếu dưới đất thì cũng được nó xoay được gần như là 360 độ anh em nhé đó và anh em sẽ khóa nó lại khi mà muốn cố định thì mình khóa nó lại đây thì nó sẽ có phần tay cầm này tay cầm và một thanh sắt này dùng để anh em cố định nó lên giàn giáo hay là anh em treo nó lên đâu thì treo đây phần này thì nó cũng có một cái cái khóa này cái khóa nhanh để anh em gắn nó vào cái cây trụ sắt để đưa lên cao nhá rõ ràng đây là một cây đèn thiết kế dành cho công trình đây nút nhấn on off mình sẽ đo kích thước của cái đèn cho anh em xem nhé đây bề rộng của nó là 27 cm tổng chiều cao này 30 cm nha anh em nhé chiều cao 30 độ dày của nó cũng là tới 20 cm và cái trọng lượng của nó khoảng 45 kg nha anh em nhé cây này anh em sử dụng để đi công trình thắp sáng hoặc là sử dụng chiếu sáng làm việc trong gia đình thì cũng rất là ok và cái thông số kỹ thuật của nó mình sẽ cho anh em xem nhé đây đây là thông số kỹ thuật của nó này 100V 150W em lưu ý là điện 100V là mình phải sử dụng qua biến áp nha em nhé không cắm trực tiếp vào điện nhà được anh em cần mua thêm bộ biến áp công suất 150W là anh em mua biến áp từ khoảng 300 à, đến 500W là phù hợp bây giờ mình sẽ test đèn cho anh em xem nhé đây bật công tắc này đó khi mà anh em mới bắt đầu à, bật công tắc lên á thì nó sẽ sáng từ từ lên nha anh em nhé đây test cho anh em xem cái độ sáng của nó Đấy. chưa đâu nó phải một lúc nữa nó mới sáng được độ sáng nó đang tăng dần lên nhé rất là sáng rồi đó nó đang tăng dần lên rồi bóng đèn này thì nó sẽ không phải là cắm một cái là nó sáng liền đấy em em cắm sẽ phải chờ khoảng 20 giây 15 giây nó mới đạt tới độ sáng tối đa và khi mà nó đã sáng rồi thì nó sẽ rất là chói mắt anh em thậm chí không thể nhìn trực tiếp vào trong cái, cái tim đèn này vì nó còn chói mắt đây em xem cái độ sáng của nó này sáng không đó tắt này khi mà nó sáng rồi anh em tắt công tắc đi nha mở lên là nó sẽ sáng lập tức ngay lập tức nó sẽ sáng luôn nhá chứ không lên từ từ như nãy nữa chỉ có khi nào mà anh em để cho cái đèn nó tắt một lúc lâu á thì anh em sẽ phải khởi động lại mất thời gian nhé còn khi mà nó đã sáng rồi anh em mở lên á tắt đi mở lại á, nó sẽ lập tức nó sẽ sáng ngay rồi ok thì vừa rồi mình test cho anh em xem vào ban đêm rồi đó anh em có thấy là nó rất là sáng nhá là anh em phù hợp mua về đầu tư thêm cục biến áp khoảng 300 đến 500 W cục đó thì nó cũng nhỏ thôi nhỏ gọn thôi anh em cắm thêm vào rồi cắm trực tiếp sang điện 220 để sử dụng cây này anh em sử dụng để đi công trình thì cực kỳ ok rồi với cái độ bền của hàng Nhật thì khỏi phải bàn rất đẹp ở đây có một cái lưới để chống chống bể cái tấm kính bên trong rồi nha cây này giá của nó là 750 ngàn nha anh em nhé 750 anh em mua về đầu tư thêm cục biến áp khoảng hai trăm mấy ba trăm nữa là sử dụng vô tư luôn bảy trăm rưỡi một cây đèn nhá hàng này rất hiếm đó về theo lô dây điện Hataja được có 5 cuộn thôi anh em nào cần thì có thể liên hệ cho mình nhá rồi tiếp theo sẽ là cuộn dây điện Hataja nha anh em nhá đây cuộn dây điện Hataja rất đẹp anh em có thấy là hàng mình tuyển chọn rất là đẹp nha mình đã lau chùi sạch sẽ cho anh em rồi cái này nó nó dính mấy cái lớp sơn này sơn hoặc là một chút xi măng nha cái này thì không ảnh hưởng gì và mấy cái này thì ờ, mình lau nó không ra nên mình để luôn còn ngoại hình của nó sau khi lau chùi thì anh em xem này nước sơn rất là mới nha phần nhựa cũng vậy còn rất mới vẫn còn logo của hãng Hataja nhá bên trong automat chống giật này đó đây dây dẫn của nó anh em nha đó đó đây dây dẫn của nó đây dây hai lớp chịu lực rất tốt và lõi dây là hai ly nha anh em nhé lõi dây hai ly đó. phích cắm ba chấu này, dây đồng của Nhật chịu tải rất là tốt dây 2 chấm nó có thể mình nghĩ là nó có thể chịu tải còn tốt hơn cả dây 2.5 của hàng Việt Nam mình và chiều dài của dây dẫn sẽ là 30m nha anh em nhé một cuộn lạnh một cuộn này có trọng lượng là 8 kg chưa đóng gói trọng lượng không cân lên là 8 kg chưa đóng gói nha cái này em mua về xài thì rất là bền à, có lu lô đó. phần này thì nó sẽ có một cái tay quay này. em quay này đó em quay em tải dây đó. giá của nó là một triệu tư một cuộn nhá anh em lưu ý là cái hàng này nó có rất là nhiều phân khúc nhưng mà cái lô mà hàng mà đẹp như thế này với mức giá một triệu tư thì là rất rẻ rồi còn với những cái hàng mà bị lỗi móp méo bể vỡ thì giá của nó chỉ khoảng một triệu hai thôi còn nếu mà giá một triệu tư là anh em phải được tuyển chọn những cái hàng nó đẹp như thế này mọi chức năng hoạt động đầy đủ nhá đây test thử cho anh em xem này cuộn dây điện này thì nó ghi là 110 nha anh em sử dụng điện 220 bình thường nhá đó khi mà anh em mở automat lên là bên trong này nó sẽ có điện nha không sử dụng tới thì mình tắt đi đây là chiếc automat chống giật dòng giò 15mA rất an toàn đó anh em sử dụng đó rất nhạy nhá mọi chức năng hoạt động hoàn hảo tất cả những cái cuộn dây này là mình mua với giá tuyển chọn đó rất nhạy rồi ok giá 1 triệu tư một cuộn nhá anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ cho mình dây dài tới 30 mét anh em kéo dài thoải mái sử dụng để đi công trình thi công hay sử dụng trong gia đình thì rất là an toàn bởi vì nó có một cái áp automat chống giật này đó rất ok nhá gọn gàng Sản phẩm tiếp theo trong video ngày hôm nay là bên mình mới về thêm lô mũi khoan tháp này em nhé. Đây anh em thấy là hôm nay về cũng rất là nhiều đấy. Đây, mũi khoan tháp. Cái này mình đã giới thiệu cho anh em trong những cái video trước rồi. Đây là dòng mũi khoan thép HSCO, chất liệu của nó là coban nhé. Nó sẽ có 3 loại này. Đây, 412 này. 422 và 432 nhá. 4 3 mũi. Đây. Đó, 412 này. 422 này. Và 432. Đây, chất liệu của nó là HSSCO, tức là hợp kim coban nhá, siêu cứng, chuyên sử dụng để khoan inox này, khoan sắt hộp. Rất là bền nhá. Anh em sử dụng một mũi này có thể thay thế được cho rất là nhiều các loại mũi khoan. Ở đây nó có các cái bước mũi khoan này. 4 này 6 8 10 12 14 16 18 20 22 mũi nhỏ nhất này thì nó sẽ có kích thước là từ 4 đến 12 ly nhá mũi vừa là 4 đến 22 còn mũi to nhất này thì sẽ là từ 4 đến 32 ly tức là anh em sử dụng một mũi khoan này anh em có thể thay thế được cho rất là nhiều các loại mũi khoan khác nhau à, vì thường thường các loại mũi khoan thông thường thì anh em gắn vào anh em cũng chỉ khoan được tới đầu đầu máy khoan á hai máy bán vít anh em gắn cũng chỉ khoan tối đa được có 10 ly à. cùng lắm là 12 ly nên là anh em muốn khoan những cái lỗ lớn hơn ví dụ 14 16 18 20 22 thì anh em cần phải sử dụng những cái mũi khoan như thế này đây, anh em nhìn cái chất liệu mũi khoan này anh em biết là mũi khoan xịn rồi đó cái dòng này bên mình cũng có bán mũi khoan loại thường nhá và mỗi cái khoan loại thường thì nó chỉ khoan được mấy cái chất liệu mỏng à, nhẹ như là nhôm thôi hay là sắt mỏng thôi còn anh em khoan inox khoan sắt thì anh em cần phải mua những cái dòng mũi khoan tốt như thế này về giá của sản phẩm thì à, cái mũi khoan nhỏ nhất này 412 sẽ có giá là 110 ngàn nhé mũi khoan 422 vẫn giá cũ là 150 và mũi khoan 432 sẽ có giá là 250 nhá một bộ 30 khoan này sẽ có giá là 500 ngàn chút nữa thì mình sẽ cho anh em xem cái video mình test thử khoan thử với inox nhé một sản phẩm nữa cũng rất là được nhiều anh em hỏi trong video lần trước mình bị hết hàng đó là bộ mũi taro bộ mũi taro 6 mũi mũi vừa khoan vừa taro nhá đó chất liệu của nó là thép gió HSS thôi nó sẽ không xịn bằng cái bộ mũi khoan tháp kia nhưng mà nó sẽ sử dụng được tốt thép gió này sẽ sử dụng được tốt trên các loại vật liệu như là sắt nhôm nhựa đó, anh em sử dụng để taro sắt thôi nhá sắt nhôm là anh em taro thoải mái chứ anh em taro trên ờ, vật liệu inox là không được nhá bởi vì nó chỉ là thép gió thôi đó đây. rất đẹp nha anh em nhá có các kích thước từ M5, M8 này, M3, M4, M5, M6, M8, M10 6 mũi anh em sử dụng để tạo ren bắt ốc nha Bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem video hướng dẫn sử dụng cái sản phẩm này và video test mũi con tháp luôn nhé ở đây mình à, test thử với lại cái ống inox này inox 304 nha, dày 1 ly 2 cái này mũi khoan thông thường thì khoan rất là khó có thể là cháy mũi khoan bây giờ mình sẽ test thử cho em xem nhé anh em có thấy là anh em khoan càng sâu thì cái lỗ nó sẽ được mở rộng nhá đây hiện tại là mình đang khoan ở cái bước ren này nó là khoảng 10 à, ly này sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng cái bộ mũ taro này nhá đây kích thước từ 3 đến 10 ví dụ anh em muốn ờ, bắt con ốc 6 ly thì anh em sẽ dùng cái mũi M6 này nhá cái này anh em có thể gắn vào máy khoan hoặc máy bắn vít đều được hết nha anh em có thể sử dụng trên các chất liệu như là nhựa này mica này sắt này nhôm đều được hết nhá ok rồi như vậy là bộ sản phẩm Taroren sẽ có giá là 160 ngàn nha em nhá. Còn bộ mũi khoan tháp thì nãy mình đã báo giá cho anh em rồi Giá từ 110 đến 250 ngàn Tùy kích thước lớn nhỏ nhá. Mình sẽ để đường link đặt hàng trong phần mô tả của video ở bên Shopee tiếp theo thì ở đây mình có một cái lô tô vít này made in Japan hàng của Nhật nha em nhé cây màu xanh sẽ là cây trừ đó còn cây màu đỏ này sẽ là cây cộng đây là dòng tô vít nhỏ nha em nhé nhỏ xíu à đó anh em sử dụng bỏ túi quần cũng được để vặn những cái con ốc tháo mở sửa chữa anh em nhìn đầu tô vít này nó làm bằng thép đen nhé dòng thép này là đã qua tôi luyện của Nhật rồi em một hai cây này em mua thì sử dụng sẽ rất là bền đây mình có cũng rất là nhiều đấy cây màu xanh sẽ là cây trừ nhá cây màu đỏ sẽ là cây cộng và đặc biệt là cái mức giá của nó sẽ rất rẻ nha em nhá như thế này chỉ có giá là 15 ngàn thôi hàng chuẩn của Nhật nhá đây. logo khác made in Japan rất đẹp Đó. màu xanh cũng 15 ngàn màu đỏ cũng 15 ngàn nhá mình sẽ để đường link đặt hàng trong phần mô tả của video sản phẩm tiếp theo trong video ngày hôm nay đây ở đây mình có một lô đèn thông minh gắn tủ tự động một bộ sản phẩm sẽ bao gồm pin ốc bắt và một cái đèn như thế này có công tắc luôn đó anh em chỉ việc gắn pin vào thôi đó anh em gắn pin vào là đèn nó sáng nha Đó, anh em nhấn nút là đèn nó sẽ tắt hiện tại đang là ban ngày chứ cái đèn này ở trong tối nó cũng sáng lắm ạ cái này ứng dụng của nó là anh em làm đèn gắn trong tủ áo này gắn trong thùng xe tải hay là gắn trong ờ, mấy cái hòm đồ nghề hộp đồ nghề cũng được khi mà anh em đóng cửa tủ lại thì công tắc nó sẽ đóng và đèn sẽ tắt khi em mở ra thì đèn nó sáng đó, phù hợp cho anh em mua về chế cháo nha ở đây thì cái phần ốc này thì anh em sẽ bắt và tăng chỉnh đó, ốc này dùng để tăng chỉnh cao thấp rất dễ gắn thôi cục pin này của nó thì sử dụng pin 12V nhá pin này là pin của các cái loại điều khiển từ xa này có sẵn trên thị trường mà cái dòng đèn này thì mình nghĩ là nó cũng không tốn bao nhiêu pin đâu nó cũng tiết kiệm pin lắm vì nó có ba cái con nét nhỏ xíu à với lại khi nào mình mở ra thì nó mới sáng còn bình thường khi anh em đóng vào thì nó cũng tắt đi rồi ok một bộ đèn led gắn tủ này sẽ có giá là 15 ngàn nha anh em nhé 15 ngàn một bộ bao gồm cả pin đầy đủ một bịch như đóng gói như thế này nhé mình sẽ để đường link của bên Shopee cho anh em đọc mua kèm với những cái sản phẩm khác tiếp theo sẽ là kìm cắt tuốt dây của hãng Tusen nhé cây kìm giá rẻ 55k mình đã giới thiệu cho anh em trong video trước rồi cái kìm này nếu mà anh em nào có theo dõi kênh của mình thì anh em có thể thấy là mình sử dụng nó trong rất là nhiều những cái video bởi vì chất lượng của nó tuy là giá rẻ nhưng mà rất tốt đây mình sẽ test thử cho anh em xem với cái kìm cũ thôi nhá cái kìm này mình đã xài được 2 năm rồi đây em xem này, cắp này đó rất ngọt nha đó tuốt dây này tua dây thì trên kìm nó sẽ có ghi các cái kích thước là 0.6 0.8 đến 2,6 ly nhá thì cái dây nào anh em đút vào lỗ đó anh em tuốt thôi đây ví dụ cái dây này của mình nó là dây 1.5 1.5 mình sẽ tuốt ở ô 1.3 nhá hoặc 1.6 cũng được 1.6 này đó rất dễ đó, em thấy không đó Đó. rất ngon nhá Đây, thấy tuốt dây 1.5 rất nhẹ nhàng Đó, cắt rất ngọt nhá Đó, tuốt dây rất ok này cái này em mua về sử dụng đi làm điện nhỏ gọn cây này của mình sử dụng lâu nó đã bị mất cái, lò xo nhá mình cũng không thích sử dụng cái lò xo đó, vậy thôi còn cây kìm mới của anh em thì nó sẽ có lò xo đầy như này nhá nguyên hộp mới như này đó nó sẽ có lò xo trợ lực và có một cái khóa khóa lại khi không sử dụng rất đẹp và nhỏ gọn nhá cắp tút ở đầu này thì anh em cũng có thể kẹp dây điện được lưỡi mới thì nó rất là sắc này thử độ mới của nó cho anh em xem này đó kìm mới thì nó rất là ngọt đó tuốt dây nó cũng sẽ nhẹ hơn rất là nhiều đó em thấy ok nhá kim này sẽ có giá là 55k một cây nha anh em nhé 55 ngàn mình sẽ để đường link đặt hàng bên phần mô tả của video bên Shopee tiếp theo thì ở đây mình có mới về thêm một cái mẫu kìm mới xin lỗi anh em là một mẫu kéo cắt mới kéo cắt tuốt của hãng xem sử dụng để cắt dây điện này anh em cắt cành cũng được luôn nhá cắt dây điện cắt cành cắt tôn được hết đó rất là nhiều chức năng đây là phần tuốt dây này cái phần tuốt dây này thì nó cũng như cái ờ, như cái kia thôi nhá như cái kìm kia còn phần này thì cái lưỡi này của nó thì anh em có thể sử dụng cắt dây điện này hay là anh em cắt những cái vật liệu cứng cắt nhựa này cắt bìa cắt tôn mỏng đó cắt cành cắt cành cây cũng được luôn nhá đây là phần tuốt dây của nó và có cả chức năng bấm cốt luôn nha anh em nha bấm được một vài cái loại cốt cây kìm này thì nó sẽ có giá cao hơn cây kìm tuốt dây kia cho là kích thước nó lớn hơn Cây kìm này thì sẽ có giá là 75k anh em nhé 75k một cây Tiếp theo thì ở đây mình có một cái lô búa này Một lô búa nhập 0,9kg Đó, rất là nặng tay nhá Cán bằng kim loại, rất dày Và có thêm phần vỏ nhựa bọc cây này của hãng ờ, Asiba Hammer búa của hãng Asima trọng lượng là 0,9 kg tức là gần 1 kg đây cái, cái búa nhìn rất lạ mắt hai đầu bằng nha anh em nhá anh em có thể sử dụng được cả hai đầu và ở phần thân búa này thì nó sẽ có một cái móc treo như thế này nhá anh mình cũng không hiểu nó sản xuất cái cây móc này để làm gì một cây móc to như vậy không lẽ chỉ để treo lên trên ờ, phần tủ đồ nghề chắc là cây này nó sử dụng để ờ, cột dây và để kéo anh em ạ mình nghĩ là như vậy buộc dây dây vào để kéo kéo vật nặng hay là kéo cái gì đó nếu mà anh em không muốn sử dụng cái móc này anh em có thể tháo hai con ốc này ra cây búa rất đẹp đó anh em sử dụng rất ok nhá cầm rất đầm tay đó, rất đẹp nhá rất lạ mắt hàng của Nhật mà lô này rất đẹp nhá lô này có khoảng mấy chục cây mà ngoại hình của nó thì tương đồng như nhau như thế này này anh em này đó 0,9 kg đây cái cán búa của nó bằng kim loại bằng inox rất dày anh em nhá cái này cũng phải hai ly và có vỏ bọc cái này lực của nó sẽ rất tốt nhá do là cái đầu búa này rất là nặng ok một cái búa này thì mình sẽ bán cho anh em mức giá là 170.000 một cây nhá 170 ngàn một cây đó, búa Nhật tiếp theo sẽ là một sản phẩm cũ của shop mình nhé dành cho những anh em nào mới xem video của mình lần đầu còn đối với những anh em mà đã mua rồi hoặc là đã xem nhiều lần rồi thì anh em có thể bấm tua qua đoạn này để tránh làm mất thời gian của anh em nhé còn anh em nào chưa mua nó hoặc là anh em mới xem video lần đầu thì đây chính là dòng ổ cắm và phích cắm đúc siêu bền chất liệu của nó làm bằng silicon tổng hợp rất là dẻo đó anh em sử dụng để đi công trình bắt dây điện đây anh em mua về gắn như thế này này đó để bắt dây điện nhá phần phích cắm này của nó thì có đèn led báo như thế này đó Đây là dòng ổ cắm thiết kế chuyên cho anh em làm việc công trình với tính năng chịu va đập rất tốt mình sẽ sử dụng cây búa này mình test cho anh em xem nhá đó đó em thấy không chịu lực rất tốt anh em đi làm không lo bể vỡ quăng ném thoải mái luôn đó anh em mua về sử dụng thì chỉ việc mua dây điện và gắn như thế này gắn như thế này nha em nhá đó là ok ổ cắm này nó sẽ có hỗ trợ các loại phích cắm này phích cắm ba chấu phích cắm dẹp phích cắm tròn đều có thể cắm được rất là tiện và nhỏ gọn nhé anh em mua về dễ dàng bỏ trong tủ đồ nghề hòm đồ nghề hoặc là túi đồ nghề của mình để đi công trình về báo giá của sản phẩm thì dòng ổ cắm và phích cắm như thế này đang được giảm giá là ổ cắm là 60 ngàn còn phích cắm là 20 ngàn nhé đang được giảm giá Ok bây giờ mình sẽ chuyển qua sản phẩm khác nhé Sản phẩm tiếp theo trong video ngày hôm nay là bên mình mới về thêm một lô máy cắt cỏ chạy bằng pin nhá. Đây. Của hãng Nakatomi này. Hàng Nhật nha anh em nhá. Đây, thử cho em xem này. Pin của nó vẫn còn hoạt động nhá. Pin vẫn hoạt động bình thường nhưng mà không có sạc nha em nhá. Đây. Lần trước thì mình đã giới thiệu cho anh em một lô rồi hôm nay thì nó về thêm một lô nữa đây là nút test pin nha anh em nha nếu mà anh em sạc đầy á thì nó sẽ có 3 cục hiện tại thì nó vẫn còn được hai cục nha và không có sạc mình sẽ lưu ý cho anh em khi sử dụng này ở đây sẽ là công tắc on off khi anh em gạt công tắc này lên anh em không thể mở máy chạy được anh em gạt xuống anh em nhấn cái nút bên cạnh này trước và bóp cò nó sẽ chạy còn nếu như anh em không nhấn cái nút bên cạnh này anh em bóp nó cũng sẽ không chạy đây chính là cái nút an toàn nhá để tránh anh em anh em bấm nhầm cắt vào tay thì nó nguy hiểm nên nó sẽ làm cái nút thiết kế khóa an toàn như này Đó. tắt đi này mở lên này đây anh em có thể xem cái lưỡi dao của nó này còn rất là mới nhá chưa qua sử dụng lưỡi dao còn rất mới đó sau một thời gian dài sử dụng thì anh em cũng có thể mài lại nhưng mình nghĩ là cũng sẽ rất phải rất lâu chất thép của nó cũng rất là tốt lô này đặc biệt thì là nó sẽ không có sạc nha anh em nhé không có sạc và bên trong của nó thì sẽ sử dụng pin 18650 như này đó anh em muốn chạy lâu hơn thì có thể gắn hai xe pin và sạc thì anh em sẽ tìm mua những cái bộ sạc này nhá đây là bộ sạc 4,2V còn bên trong thì nó sẽ sử dụng một cục pin là 3,7V đó anh em sẽ dùng sạc pin sạc này chính là sạc của đèn pin nhé lần trước có nhiều anh em mua máy về hỏi mình là mua sạc nào thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em là nó sẽ dùng sạc này và cái sạc này thì hiện tại là mình không có bán nha anh em nha mình không bán sạc không bán pin mình chỉ bán cho anh em cái thân máy như này thôi bên trong nó đã có pin sẵn rồi và mình sẽ tặng kèm cho anh em một cái rắc cái như này à cái rắc đực anh rắc này cắm vào lỗ sạc thì nó vừa thì khi mà anh em mua được bộ sạc này rồi á thì anh em sẽ đấu dây anh em đấu hai dây đúng cộng và trừ thì nó sẽ sạc bình thường nhá mình đã test thử rồi còn cái lô sạc này thì do mình không có nguồn hàng nên là mình không có để cung cấp cho anh em mà mình chỉ bán thanh lý cái sạc máy này cho anh em thôi với mức giá rất là rẻ đó là 140 ngàn một cái cái máy này thì lô trước mình bán ra đã được anh em đánh giá rất là tốt ở trên Shopee mình sẽ cho anh em xem cái, những cái đánh giá của khách hàng ở trên shopee nhá đó mọi người có thấy là đa phần anh em đều đánh giá là máy còn mới này sử dụng tốt cắt ok đó với 50 lượt hơn hơn 50 lượt đánh giá rồi nha anh em nhá. thì đây chắc chắn sẽ là một sản phẩm rất là ok trong cái tầm giá 140 ngàn này bây giờ thì mình sẽ test máy cho anh em xem nhá sẽ test thử cho anh em trên mấy cây cỏ này nha sẽ là 140 ngàn một cái như thế này mình bao cho anh em là pin vẫn còn hoạt động tốt nhá đó anh em về cắt nó sẽ vẫn còn chạy nha và mình lưu ý cho anh em là không bao gồm bộ sạc và pin nhá à không bao gồm bộ sạc còn bên trong máy nó đã có pin rồi anh em mua về thì lắp thêm bộ sạc này thôi đó ok nhá tiếp theo thì ở đây mình có một cái lô kéo này mới về thêm lô kéo cai 5165 của Nhật kéo này mình đã báo giá trong rất là nhiều những cái video rồi cái này mà anh em nào mới xem video của mình lần đầu thì mình sẽ giới thiệu lại cho anh em đây là dòng kéo cai nha một thương hiệu kéo rất nổi tiếng của Nhật và đây là lô hàng tồn kho chưa qua sử dụng lưỡi kéo rất mới rất sắc bén đây mình sẽ test cái chất lượng kéo cho anh em xem đây là vật liệu rất mỏng nếu mà kéo không sắc thì sẽ không thể cắt được đó anh em có thấy là kéo rất sắc nha đó kéo rất sắc kéo này anh em sử dụng để cắt tóc này cắt giấy cắt vải hay là làm kéo nhà bếp thì rất là ok nha Kéo này giá mới của nó hiện tại đang bán là 18 đô ở trên trang trang chủ của thằng hãng cai này. Mà đây là lô hàng tồn kho thanh lý. Nên là bên mình sẽ bán cho anh em mức giá siêu rẻ, đó là chỉ có 50 ngàn một cây thôi nhá. nó rất đẹp. Cây kéo này có thể tháo rời ra được nha anh em nhá. Đó, có long đền và có thể tháo được lưỡi kéo ra. Ok. 50 ngàn một kéo nha anh em nhá mình sẽ để đường link của bên Shopee cho nhân đạo. tiếp theo trong video ngày hôm nay là rất nhiều các loại automat của Nhật nhá đây mình sẽ cho anh em xem này con này là 30A của hãng National automat chống giật nha anh em nhá đó rất đẹp lô này tháo tủ điện về hàng rất mới anh em ạ đây con này của Mitsubishi này 100 đến 200V nhá áp của Nhật thì nó sẽ có ba cực như anh em nhá thì anh em sẽ đấu dây điện về điện Việt Nam mình nhá thì anh em sẽ bỏ cái dây giữa đi giúp mình đấu điện vào hai dây hai bên điện ra cũng vào hai dây hai bên Vào ra thiết bị nhá cái nào cũng vậy đây những cái này cũng vậy này đó cái dây ở giữa này nó ghi chữ đó cái dây ở giữa này mình sẽ bỏ mình sẽ không sử dụng tới mình chỉ đấu hai dây hai bên thôi và sử dụng bình thường đây là dòng áp chống giật của Nhật nhá đây, trên đây nó có cả sơ đồ đấu dây này của các hãng như là Mitsubishi này Toshiba National đây, con này của Mitsu này logo này là của Mitsu rất đẹp át nhật này thì nó sẽ rất là nhạy nhá là app này nó chỉ bị chày xước nhẹ cái tem một xíu thôi nha chứ không ảnh hưởng gì đến việc sử dụng tất cả anh em nhìn nó còn rất mới mình đã lau chùi vệ sinh sạch sẽ cho anh em rồi và đã test kỹ hết rồi đó anh em mua về lắp đặt cho máy nước nóng hay lắp đặt làm áp tổng trong những cái gia đình nhỏ thì đều ok và anh em chỉ cần lưu ý là bỏ cái dây ở giữa đi và lắp hai dây hai bên con áp này thì sẽ có giá là 100 ngàn một cái nha 100 ngàn một cái áp ba ampere hàng của Nhật đây đó, cái này rất đẹp đó hàng rất đẹp nha đều màu nhựa còn rất mới hôm nay về nhiều mình sẽ đăng lên trên Shopee cho anh em đặt nhé lô trước thì nó về hơi ít nên là mình không đăng Shopee hôm nay nó về nhiều mình sẽ đăng Shopee tiếp theo thì ở đây mình có một vài con áp áp tổng này lô này về đa phần là 100 a với lại 75A đây như thế này áp tổng của các cái hãng như là Toshiba này chống giật nhá hàng tổng chống giật 75 a đó 100A của Mitsu này đó anh em nhìn ốc của nó còn rất đẹp nhá ốc bằng đồng rất đẹp đây là ốc zin của nó nhá đó còn rất mới rất đẹp cái màu trắng này thì nó dễ bám bám những cái vết bẩn nhá thì anh em về mình lau chùi một cái là sạch ngay Mitsu này đây con này cũng có Mitsu luôn này 100 ampe nha anh em nhé 100 A con này của hãng National cũng 100 ampe đây có cả hãng uh, Fuji này à quên tất cả những cái dòng áp tổng này thì nó sử dụng điện 3 pha nhá chứ không phải là như cái mấy con áp 30A kia 30A kia thì anh em chỉ sử dụng điện hai pha được thôi còn đối với dòng áp này thì nó có thể sử dụng được cả ba pha luôn đây nó có 3 dây này nó không có ghi cái cái, ờ, cái, cái giống như con áp này đâu nha áp này thì nó sẽ có ghi một cái pha nguội ở giữa đây cái này đây nó có ghi chữ nguội ở giữa là cái dây này mình sẽ không đấu điện nha mình bỏ còn dòng app này thì nó không ghi cái, cái chữ đó là mình có thể sử dụng được cả ba pha lẫn hai pha hai pha thì anh em đấu 2 giây còn anh em sử dụng 3 pha thì cứ đấu 3 pha bình thường thôi và ampere của nó là 100A nhá cái này hàng của nội địa Nhật đây này của hãng Fuji Japan sẽ có giá là đồng giá là 75A và 100A sẽ là hai trăm rưỡi một cái nha anh em nhá hàng nội địa Nhật cái này anh em ra ngoài tiệm anh em mua những cái dòng 100A mới mà của của Nhật nhưng mà sản xuất tại Việt Nam á thì những cái dòng 100A này anh em mua giá của nó cũng phải 7 800 ngàn đến 1 triệu một cái mà cái hàng đó thì chắc chắn là nó sẽ không tốt bằng cái hàng nội địa sản xuất tại Nhật đâu nha này xài sẽ còn ngon hơn đây là toàn bộ là áp chống giật hết nha anh em nha, đó 100A 75A giá 250k một cái tiếp theo sẽ là dòng át của Hàn Quốc nha anh em nhé át chống giật át cóc của Hàn Quốc có các loại như là 20A này 30A đó 20A 30A của Hàn Quốc nha các cái thương hiệu như là LG LS này rồi các cái thương hiệu khác Hyundai của Hàn nhé tất cả đây đều là dòng át chống giật át cóc mà có tính năng chống giật này đó, có nút test chống giật chuyên sử dụng để anh em lắp cho mấy cái máy máy lạnh này máy nước nóng hay là lắp sử dụng trong gia đình để chống giật thì rất ok đó giá dòng 20A nhá 20A sẽ chỉ có giá là 50.000 một cái thôi còn 30A sẽ có giá là 60.000 một cái ở đây mình bán cái mức giá có thể nói là cạnh tranh trên thị trường anh em có thể tham khảo giá ở những cái shop khác nếu mà hàng đẹp như của mình nhá thì không bao giờ có chỗ nào bán rẻ hơn nhá ok bây giờ mình sẽ cho anh em xem video test mấy cái áp chống giật này nhá bây giờ mình sẽ test cái khả năng chống giật của nó cho anh em xem nhá đây mình sẽ cắm điện này đó cọng dây này là cọng dây lửa đang có điện nha em nhìn này đó em thấy chưa em nhìn này đó khi mà anh em sử dụng ờ, thiết bị trong phòng tắm máy nước nóng mà chẳng may bị rò điện ra ngoài thì CB nó sẽ tự động nó nhảy nhá đó em thấy chưa đó rồi như vậy là nó rất là nhạy nha anh em nha anh em ờ, đi làm cơ khí ở trên mái nhà hay là bắn tôn trên mái nhà mà chẳng may bị rò điện ở trên đó thì cái CB này nó cũng sẽ tự động nó nhảy nha đó anh em thấy chưa bởi vì tất cả những cái cột này đều được chôn dưới đất tất cả những cái cột nhà đều được chôn dưới đất nha nên là chẳng may mà gặp sự cố thì CB nó sẽ nhảy rất là an toàn rồi ok mình sẽ báo giá lại sản phẩm một lần nữa là AT20A sẽ có giá là 50 ngàn một cái AT30A sẽ có giá là 60 ngàn một cái nha sẽ có đường link đặt hàng trong phần mô tả của video sản phẩm tiếp theo trong video ngày hôm nay là mình mới về được một cái lô nguồn đa năng nhá mình sẽ cho em xem cái vỏ hộp của nó này đây là mặt hàng tồn kho nhá số lượng là khoảng vài chục bộ đó của thương hiệu nào đây mình cũng không biết nữa sử dụng cho các cái thiết bị như là radio bộ sạc bộ sạc đa năng thì chính xác hơn nhá ACDC này đó adapter nguồn adapter sử dụng làm nguồn hay là bộ sạc này output input của nó là điện áp vào là 100 đến 127V này rồi 220 đến 240V tức là nó sử dụng được cả hai mức điện áp là 100V và 220V điện áp ra là DC 6 9 10,5 12 15 18V cái này anh em sử dụng làm bộ sạc sạc pin hay là sử dụng làm cấp nguồn thì cũng rất ok nhá dòng của nó là 1500 mAh dòng 1000 tức là 1,5A 1500 mAh đây là bộ adapter cơ nha anh em nhé chứ không phải là đồ điện tử đồ điện tử thì nó rất là nhẹ cục này rất là nặng tay bên trong này nó sẽ là một cái cục biến áp quấn bằng dây đồng chứ không phải là mạch điện tử nhá đây là cục sạc cơ nó rất nặng tay nhá cục này ước tính nó cũng phải nặng 7 8 lạng mình sẽ test thử cho anh em xem nhé đây là dây cấp nguồn của nó này dây điện cấp nguồn này và đây là một chùm dây ra nó có rất là nhiều các cái đầu rắc khác nhau anh em sử dụng để sạc các cái thiết bị sạc sử dụng pin đó rắc tròn này cấp nguồn cho cho loa cũng được này cấp nguồn cho đài radio qua cái rắc 3.5 này đó, rồi cổng sạc 5.5 3.5 có đủ cả nhá rắc tròn này nhiều kích thước đây là bộ adapter đa năng đây mình sẽ cấp nguồn thử đây đó khi mà anh em cắm nguồn vào thì bên đây nó sẽ có một cái đèn báo nha đó đèn báo và anh em chỉnh cái mức điện áp của nó thông qua cái một cái tu vít dẹt em dùng vít dẹt em chỉnh nhá nó sẽ vặn lên 6V 9V 15V 12V 15 18V tùy anh em điều chỉnh điện áp ra nhá nó có thể điều chỉnh được và cắm qua các thiết bị thông qua những cái cổng này sử dụng để sạc hay là cấp nguồn Đó. khi mà anh em sử dụng điện 110V anh em gạt qua nhé sử dụng điện 220V thì gạt qua bên này đó một bộ adapter rất là chất lượng giá bán ra sẽ là một trăm rưỡi một bộ nha anh em nhé một trăm rưỡi một bộ adapter sạc hàng tồn kho rất đẹp chuyên dùng cho anh em nào chế độ chế loa đài thì sẽ cần những cái bộ này lô này của mình về được khoảng mười mấy bộ tiếp theo sẽ là lô nam châm kẹp mát hàn sản phẩm này mình đã giới thiệu cho anh em trong nhiều video rồi đây bình thường khi mà anh em làm cơ khí sẽ sử dụng cái cây kẹp mát này kẹt để lấy mát nhưng khi anh em thi công anh em để xuống á, thì nó sẽ gặp cái hiện tượng này nó như này đó anh em thấy không rất là khó chịu hoặc là có những cái vật cái phôi nó lớn quá mình kẹp nó không vừa như này đó đó là lý do tại sao người ta sản xuất thêm một cái bộ kẹp mát như thế này nữa rất là tiện dụng đó thay vì anh em sử dụng kẹp thì anh em dùng nam châm anh em hít đó rất là chắc đó, phần này thì anh em sẽ siết ốc cho nó chặt chặt lại nhá phần ốc này thì anh em sẽ siết cho nó chặt lại đó còn cái phần này thì anh em cũng có thể tăng chỉnh được cái chiều cao lên xuống tùy ý. sử dụng để bắt vào máy hàn rất là tiện đó cực kỳ chắc nha anh em nhá đó em thấy không thể nào rơi được đó ok nhé bộ sản phẩm này sẽ có giá là 40 ngàn một cái anh em dùng về dùng mỏ lết anh em siết mấy con ốc này cho nó cứng lại nhé để cho nó không bị xoay và bắt vào máy hàn sử dụng thay thế cho những cây kẹp mát thông thường này một bộ sẽ có giá là 40 ngàn nha anh em nhé tiếp theo thì hôm nay bên mình mới về thêm một cái nô kìm đa năng chất liệu CRV một lô kìm rất rất đẹp đó tay cầm bằng nhựa rất đẹp nha kìm này thì nó có đủ các cái tính năng như là cắp này tuốt này bấm cốt này và đầu bằng để anh em kẹp rồi ờ, mở ốc này cây kìm này thì nó sẽ có nhiều tính năng hơn là cây kìm của hãng tu sen này nhá và trọng lượng cũng như là kích thước của nó thì sẽ lớn hơn cây này anh em có thể sử dụng để bấm này làm điện sống này cắt dây này. Đó. cắt dây rất ngọt anh em nhá Đó. Đó. em thấy không cắt dây rất ngọt rồi ngoài ra còn có tính năng tuốt dây nhá đây đó cây này anh em mua về sử dụng làm điện sóng thì ok này đó tuốt dây rất nhẹ nhàng kìm đa năng xuất nhập sẽ có giá là 250 ngàn một cây nhé nay mình mới về thêm được một ít lần trước có rất nhiều anh em hỏi nhưng mà bị hết hàng đó, đằng sau này có mã QR kìm chất liệu CRV hợp kim CRV rất bền và tiện dụng giá 250 ngàn một cây sản phẩm tiếp theo sẽ là bộ combo mũi vít combo mũi vít của bốt và đều bộ số 1 bộ số 1 bộ mũi vít số 1 là bộ combo 10 mũi sẽ có 5 mũi chính hãng của bốt và 5 mũi của hãng đều nha đó tất cả đều là dòng PH2 đầu này phổ biến khi mà anh em mua giá combo một bộ 10 mũi như thế này thì sẽ có mức giá là 100 ngàn còn nếu anh em mua lẻ một mũi sẽ có giá là 15 ngàn mũi nhá bộ combo mũi vít số 2 này là sẽ bao gồm 8 mũi bộ combo mũi vít số 2 này sẽ bao gồm 8 mũi đó bộ số 2 là 8 mũi này trong đó thì hai mũi của đều watt dài 9 phân 3 mũi của đều watt dài 5 à dài 5 phân và ba mũi của bốt dài 5 phân. Bộ này cũng sẽ có giá là 100 ngàn nhé. Và anh em lưu ý dùng mình cái mã số đặt hàng này. Bộ sản phẩm 10 mũi này sẽ là bộ số 1 combo 10 mũi vít. Bộ số 2 sẽ là combo 8 mũi vít. Đồng giá là 100 ngàn một bộ và sẽ có đường link đặt hàng trong phần mô tả của video. Sản phẩm tiếp theo trong video ngày hôm nay là băng keo nhá. Đây, đó anh em có thấy là tiếng Nhật nhá hàng này là hàng sản xuất tại Đài Loan và xuất khẩu sang thị trường Nhật với rất là nhiều màu sắc khác nhau này màu vàng này màu đỏ này Đó, màu đỏ này rất đều cuộn nhá hàng mình tuyển chọn rất đều cuộn chất liệu băng keo cực kỳ dai và dày Đó, có rất nhiều màu xanh đỏ màu xám màu trắng màu đen ở dưới rất là nhiều màu nhá đó giá chỉ 5.000 một cuộn rẻ ngang băng keo thông thường anh em mua ngoài thị trường nhưng mà hàng này dùng chất lượng hơn rất là nhiều bởi vì cái độ dày và cái độ dài của băng keo này gần như là nó có thể dày gấp đôi cái băng keo anh em mua ngoài thị trường đó. giá chỉ có 5 ngàn một cuộn nhá mình sẽ giao màu sắc anh em mua số lượng thì mình sẽ giao các cái màu sắc khác nhau cho anh em mỗi thứ một ít để anh em sử dụng rồi như vậy làm vừa rồi mình đã giới thiệu cho anh em rất là nhiều những cái sản phẩm khác nhau rồi anh em có nhu cầu quan tâm muốn mua những cái sản phẩm này thì có thể liên hệ cho mình theo hai số điện thoại mình để ở trên màn hình hoặc là đặt hàng theo cái đường link mình để ở phần mô tả video đặt hàng Shopee nhé hình thức thanh toán thì ờ, tất cả anh em đặt theo hình thức gọi điện thoại nhắn tin Zalo hay là đặt bên Shopee thì cũng đều là hình thức thanh toán theo phương thức là COD tức là giao hàng tận nhà mới thu tiền và khi nhận hàng anh em được mở hộp ra kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán đó là hình thức mua hàng của bên mình nhé còn về cái vị trí thì kho hàng của mình thì sẽ nằm tại thành phố Hồ Chí Minh nha anh em nhé nhưng mình sẽ nhận ship hàng toàn quốc anh em chỉ cần để lại số điện thoại địa chỉ hoặc là nhắn tin qua bên Zalo cho mình mình sẽ liên hệ và chốt đơn cho anh em nhé Cảm ơn mọi người đã xem video và nhớ bấm đăng ký kênh youtube của shop linh kiện DIY để nhận được thông báo khi mình đăng tải những sản phẩm mới, những video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.